xa anh như cây tia cần thương anh nắng mưa cũng đành dù chỉ là ngày chờ đêm trong baby can you feel me có bước thắng ta tăng theo gió kéo bước theo anh sông trời có muốn ngôi sao trong đêm tối dễ lối bên anh khắp nơi có muốn anh trốn sâu những nỗi nhớ đang đi đâu tàng thao những giấc mơ hững hờ cần gì hơn khi đã có em cần gì hơn baby cần gì hơn khi đã có em cần gì hơn baby cần gì hơn khi đã có em cần gì hơn baby cần gì hơn khi đã có em cần gì hơn baby cần gì my mind and even in my dreams Who loves you sorry I don't care Cause I know who's in your heart Chỉ mong bay tim ngon ngào từ mưa rông Cho đêm nay đừng dài hơn như nhớ không Giữ lấy ngón tay đang vào nhau Ai biết mai về sau anh với em còn không Có muốn thân ta tăng theo gió Kéo bước theo anh sông trời Có muốn ngôi sao trong đêm tối Dễ lối bên anh khắp nơi trong sâu những nỗi nhớ đang đi đâu đang theo những giấc mơ hờ cần gì hơn khi đã có em cần gì hơn baby cần gì hơn khi đã có em cần gì hơn baby cần gì hơn khi đã có em cần gì hơn baby cần gì hơn khi đã có em cần gì hơn baby cần gì hơn hơn ta đã có nhau cần gì hơn